Bye. lòng mới biết tiếng sáo diều chiều chiều thiết tha người việt cuộc đua tài người việt nam vẫn giữ tình thuyền việt nam vẫn giữ tình thủy chung